có nội dung ví dụ như sau. Từ 5 phần 6 băng giấy màu, lấy ra 3 phần 6 băng giấy để cắt chữ. Hỏi còn lại bao nhiêu phần của băng giấy? Cô đọc lại đề toán. Từ 5 phần 6 băng giấy màu, ta lấy 3 phần 6 băng giấy để cắt chữ. Hỏi còn lại bao nhiêu phần của băng giấy? Các con cùng quan sát. Cô có 5 phần 6 băng giấy màu. Cụ thể, đây chính là 5 phần 6 băng giấy màu. Cô lấy 3 phần 6 băng giấy để cắt chữ. Như vậy, cô lấy 3 phần 6 băng giấy để cắt chữ. Đây chính là 3 phần 6 của băng giấy để cô cắt chữ. Vậy thì cô còn lại bao nhiêu phần của băng giấy? Đây chính là cận phần mà cô cần phải đi tìm. Cô giáo có 5 phần 6 băng giấy. Bây giờ lấy ra 3 phần 6 băng giấy. Vậy còn lại bao nhiêu phần của băng giấy? Để tìm được ba còn lại bao nhiêu phần của băng giấy thì rõ ràng chúng mình phải thực hiện phép tính trừ. Đó là chúng ta lấy 5 phần 6 trừ đi 3 phần 6. Các con cùng nhìn lên đây. Rõ ràng tìm phần còn lại của 5 phần 6 băng giấy thì chúng ta sẽ lấy 5 phần 6 băng giấy trừ đi 3 phần 6 băng giấy mà đã lấy. Ta sẽ ra số còn lại. Cụ thể, chúng ta sẽ thực hiện phép tính 5 phần 6 trừ 3 phần 6. Các con thấy phép tính này chính là một phép trừ mà hai phân số có cùng mẫu số là 6.